sống Sài Gòn nha Thì hôm nay á là hai vợ chồng mình dậy sớm và tới biển sớm và bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi nha mọi người tới nơi là khoảng 8 giờ rưỡi thì mình search ở trên Google Maps đó là bãi ngheo rạch bùn mình search ở trên Google Maps á, đó là bãi ngheo rạch bùn nhưng mà khi mà mình tới đây á mọi người mình không thấy bãi mình không thấy có khu du lịch không có giống như trên hình ảnh ở trên Google Maps á nên là mình cứ nghĩ là chắc bây giờ mình sẽ đi tìm một cái cái hũ hay cái gì đó để đựng con nghêu và mình đi xuống đó mình hỏi mình thấy có nhiều người dân đi có nhiều người không biết là người dân hay là khách du lịch mình sẽ hỏi họ là bây giờ là bắt con nghêu như thế nào hay như thế nào mình xuống mình sẽ hỏi họ chứ mình không thấy một cái một cái nơi hay là một cái gì đó bán vé tại vì hôm qua mình có nghe bạn của mình kêu là họ sẽ bán vé là khoảng 30 ngàn một vé nhưng mà hiện tại là mình không thấy một cái cái cái cái phòng bán vé là hết nha mọi người thì bây giờ mình dự định là mình sẽ đi xuống dưới đó và hỏi họ là như thế nào nha hoặc là chỉ là, là đi xuống bắt thôi mình nghĩ là chắc là người dân họ chỉ đi xuống họ bắt nghêu thôi mọi người bây giờ mình sẽ đi khám phá nha đó, mọi người đi cùng với lại gia đình mình nha đá đi chào mọi người chào mọi người trên kênh của em đi Ô, chào mọi người <laughs> <laughs> Peter thì Peter ánh ngủ rồi đi đường mát quá ánh ngủ mất tiêu rồi nói là hôm nay vậy cũng sớm á mọi người We're gonna cook dinner, right? Hả? No, just uh, Phong says it's a lot of uh, stand in in a clam and uh, uh, cannot eat, have to do something else. I don't know. So it's just experience. If you want, we can bring some to Saigon <laughs> and try it sure you can cook. No, people yeah. do clams for the restaurant. Yeah, but they, they know how to make it clean. À, mọi người ơi, bây giờ mình đi xuống mình uh, trải nghiệm nha. Thì do là trời nắng quá thì mình cũng mang theo một cái dù nữa để che nắng cho Peter nè. Đi, à, đi qua bên kia đi, đi qua bên kia đi bà. Dạ. Đó, uh, và mình sẽ lấy một cái uh, cái ly cà phê để đựng uh, đựng con nghêu nha. Bây giờ không có gì để đựng nghêu hết trơn. để quay sang cho mọi người coi đây là đường bờ đê nha mọi người ơi còn phía bên đây là là biển nè It's nice to bring the, the, the, the umbrella bây giờ mình sẽ đi bắt nghêu nhưng mà mình không chắc là có mang nghêu lên ăn được hay không tại vì mình nghe nói là nghêu mới bắt lên là nhiều cát lắm người dân thì họ biết cách làm làm nghêu á mọi người the sky the sky very beautiful yeah anh lấy chìa khóa xe ra chưa hôm nay trời đẹp lắm luôn đó mọi người ơi I forgot to put the to to record. <laughs> mọi người ơi nãy giờ mình quên bấm nút quay rồi bây giờ mình sẽ nói lại cho mọi người coi nha mọi người ơi bây giờ mình ờ, mọi người ơi bây giờ mình sẽ đi bắt uh, mình thấy ở đây có nhiều con ốc mượn hồn á ở tiếng Anh gọi là con ờ, ốc nó đi mượn vỏ <laughs> nó sẽ Tin nói rồi mọi người ơi <laughs> con cua con, con cua nó đi đi uh, ở tiếng Anh ở bên tài liệu nước ngoài người ta kêu là con cua nó sẽ đi tìm những cái vỏ ốc để nó sống ở trong đó sau một khi nó to nó sẽ đổi sang một cái cái cái vỏ ốc ốc khác ốc to hơn đó bây giờ mình sẽ đi bắt một con ở, ở đây nhiều lắm mọi người ơi mình sẽ đi bắt một con cho mọi người coi nha mình sẽ đi bắt một con cho mọi người coi nha giống như là ở trong cái cái cái cái vũng nước này nè đó có nhiều con ốc lắm ở nó đang bò nè I wish Peter can can big enough to know and and excited with this. Yeah, yeah. You will one day. I'll teach you all about it. Yeah, one day we can go to this kind of beach. Well, what we can do is we can sit and we can watch um, like documentaries on YouTube first about you know. Dạ yeah, cho dạ, cho cho Peter nó coi. Yeah, Mai mốt mình sẽ cho cho Peter coi um, coi tài liệu về về những cái con biển con vật biển này này. Trời ơi, nó nó ở trong cái vỏ ốc đẹp lắm really beautiful right a lot of kind of cell Peter ơi <laughs> đẹp quá à. ở trên đây có một con nữa nè mọi người ơi hồi xưa ở dưới quê mình đó mọi người ở dưới đồng nai á đây này cái vỏ này đẹp nè ở dưới đồng nai xong rồi người ta bán người ta hay bắt cái con ốc muộn hồn này xong rồi bán ở, ở dưới ở dưới quê mình á mình ở dưới đồng nai là không có biển đó mọi người nên là họ thấy họ bán mấy con ốc này thấy lạ thấy thích lắm cứ mua về chơi đây là lần đầu tiên mình được ra ngoài đây mình mình, mình được bắt cái con này luôn á ốc kìa cái này là con ốc thấy chưa con con này hả à, đúng rồi. con này là con ốc chỉ có cua à à đúng rồi tại vì nó không có cái chân bò đúng không à, đúng rồi. đây nè mấy con cua nhỏ nó sẽ vô những cái vỏ vỏ nhỏ nó ở à. xong rồi nó sẽ nó sẽ to hơn và nó sẽ đi qua những cái cái, cái vỏ to hơn vỏ ốc to hơn Ồ, cái này to lắm thấy chưa ờ, thấy rồi con ốc này to mọi người ơi à. nhưng mà phải con cua không con cua ở trong đúng không đúng rồi con cua ở trong mọi người ơi đúng rồi nhưng mà cái vỏ nó đẹp quá à tay để để từ từ cho mẹ quay một video nhé ừ. Vâng. just look like uh but he's, yeah yeah of course <laughs> bỏ nó đằng sau này anh yeah. Dạ. behind you dạ bây giờ mình sẽ bắt một con ờ, một con uh, ốc muộn hồn về để để để chơi cháu rồi thấy rồi <laughs> sợ chưa không sợ đâu <laughs> à. <laughs> nó nó sợ Tôi, mình á Tối gì lắm luôn không đúng rồi à. thích quá à. lần đầu tiên luôn luôn ồ lần Chị... lần đầu tiên thấy hả ấy thấy ngoài rồi. đời đúng không đúng rồi đúng rồi cái này là đầu tiên mình thấy ngoài đời đúng mọi người thích quá à. Ờ em thấy ngoài đời rồi nhưng mà it it it is it the first time I catch it yes, uh, and a lot of snail and a lot of kind of uh, uh, shape shape em có cái này trong video shape. đúng không em em gửi cho mẹ anh đi từ để em gửi cho ừ. nó nói nói gì ừ. với mẹ đi mẹ ơi đây là lần <laughs> mẹ ơi mẹ không biết nói tiếng gì <laughs> mom we're, we're out uh, catching crabs at the moment we've we've we've caught this one one of them crabs that uh, that goes and borrows snail shells and stuff and we've saw this big one look cool isn't it yeah <laughs> and and, and beautiful in itself I know and look it's found a nice shell as well yeah we'll put it back in leave him to his to his uh, roaming round mọi người ơi do là mình phải cầm cái dù xong rồi phải bể Peter điều Peter nè và nắng và quay video nên là nó hơi hơi hơi uh, video nó không có được mượt á thì mọi người thông cảm cho mình nha bây giờ mình sẽ đi khám phá tiếp nha ở đây có nhiều con gì vậy con cá đúng không ở đây có nhiều con gì mọi người nó có bún bún maybe shrimp maybe, actually, yeah. I'm scared it will, will Ê, eh, tip. Em ngóng cái, cái uh, umbrella được không? Uh, are you okay with that? Yeah, yeah, I'm okay. Uh, Daddy, can you pick some uh, uh, this one to to the to the cup and bring home? It's got crab in it. Crab, huh? Yeah, yeah, yeah it's okay. You want to take it home? Yeah, is that okay? I think so. It, it won't live very long. Die I think we should just leave it here. Okay. We've got our videos and stuff. Okay. Maybe in the future, just, just, just take Peter to here to. to... Hello. Hello. Boop. <laughs> I'm here. Boop. I'm here. Hello everyone, xin chào mọi người trên kênh của Tin Tin <laughs> <laughs> <laughs> mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho tiên tiên cuộc sống sài gòn nha mọi người ơi mình thay lời muốn nói cho con cua đó mọi người à, daddy we have some clam here mẹ muốn bắt con con con maybe, one day we can get a tank a tank mới cầm camera mọi người Daddy uh, I think have some clam, clam here Can you check for me? Đây nè Ở đó, ở đó À, uh, just the shell, not, not climb yeah. to go home and then be for our last yeah. Buồn ghê mọi người ơi, tự nhiên cái mấy ngày ở đây thì trời mưa xong rồi bây giờ cái tự nhiên trời nắng thì, thì phải đi về rồi trưa nay là phải lên xe về mọi người. Chắc là mai mốt Peter lớn lớn một chút mình sẽ dẫn Peter tới đây để cho Peter chạy vùng này này đi lên cái cát này nè mọi người ở phía đằng xa xa kia là có một số người à, đang <laughs> đang à, bắt à, đâu rồi ta đang bắt nghêu để mình đi ra you want to chat with them do you want to chat with the local people to ask them how to catch the clam or what are they catching well, I don't understand. You Ủa, nước nói tiếng gì được hả? Hay quá vậy <laughs> Ở đây Việt Nam lâu chưa? Ừ, lâu chưa, năm năm rồi, nói tiếng gì rảnh quá vậy <laughs> Mọi người chồng mình hay đi đi chơi xong rồi sẽ có nhiều người người ta hỏi Ở Việt Nam lâu chưa? <laughs> Ủa, người nước ngoài thích lắm đúng không ừ. đi ở ngoài đây hơi khó đi mọi người ơi, bùn nó nó nó lún mà nó trơn á ba đi đi mẹ mẹ đi ra ngoài nha không ý là đi lên đây này dễ đi hơn tại vì mẹ phải bế Peter because rồi đây được rồi được rồi được rồi, được rồi ba ừ. ở đây dễ đi hơn nè nhưng mà đi vô kia mới mới bắt được nghèo nắng ừ. Ừ. ừ. bắt được một con nghêu <laughs> we just have one climb already dạ. giỏi chưa về nấu lẩu anh <laughs> we have một, a hot boy con và một con cua <laughs> đúng rồi oh, có một con thứ hai, hai. đang bắt gì có không không có à. Peter Peter khoái cái hả thousand Yeah, that's why they they they, they have to to to, to cataclam. Not easy. Ở đây có nhiều bọn heo nhưng mà không có con heo mọi người. Hết nắng rồi. đây có nhiều bọ nghêu mọi người ơi nhưng mà không có con nghêu yeah daddy get one here, huh? tay giúp mẹ bỏ cái dù vô được không? Dơ đúng không? Yeah. Thôi bạn bà... ta, ta, để, để ba rửa tay cũng dễ bắt đúng không chị là tìm coi con nào có có và con ngọc không ba ơi ở đây có một con này ba ơi ở đây có một con <laughs> đúng rồi và và tại sao có thể make you shop ờ. ở đây hơi khó đi với mọi người cái vỏ nó có thể đâm vào chân mình đúng à, hiểu rồi snail thôi nhưng mà tiếng gì thì là ốc gì và ốc hiểu rồi ở ngoài đằng kia có nhiều người à, đang à, ở ngoài đằng kia có nhiều người đang à, bắt bắt ốc bắt nghêu á mọi người Ê. hả Peter sao ở đây hơi khó đi nhé Peter Peter chịu khó xíu nha nên là hơi khó chịu xíu nha Peter Daddy, if you get one, just show to your mom. You get one climb. I mean, I mean on on on the beach. <laughs> mom, Peter also go to get uh, ờ, climb with daddy and mommy từ từ tôi chưa tôi chưa bỏ xuống dưới <laughs> cá thôi <laughs> bây giờ mình ờ, quay quay bằng điện thoại để cho cho mẹ của chồng mình bà nội của Peter Get one. Oh, the big one. Uh-huh. Mommy, that is the big one. I also want to take your mom to here. Yeah, my mom would love this. Yeah, mommy, in the future we will take you here to, to catch the lamb and explore. Maybe some, some decent boots. Some boots, right? <laughs> it's uh, difficult to walk on this, a bit slippy. content nha You look like you are dancing Có không? Bé Peter mà đi cái này khó quá Nhưng mà đi được Peter ổn không? Ổn <laughs> Peter just like Why, why it's so sickle What's <laughs> wrong with you, Mom? Have you been drinking? Medicine, huh? Okay, little buddy. Hey, you enjoying this? No, medicine. có quay mình với Peter được <laughs> chỉ quay chồng mình thôi so you are an important person to catch a glance the only person with hands <laughs> đầu tiên mình đi bắt nghêu luôn mọi người ơi đi vô bụng we don't have to pay any money for this experience the perfect holiday experience có con có con cua à, thấy rồi the small one right ờ. ở đây có con cua nhỏ nhỏ trong cái vỏ ốc này mọi người ơi à mà trong cái vỏ thì đúng không đúng rồi gonna come and say hello. Hello everyone. Yeah, my Nice to meet you. I am going to introduce about my house. <laughs> Welcome to my house. Room two house. Uh, and here we have the lovely kitchen. <laughs> With outdoors. Uh-huh. No pack. No packing. Packing lot. Đẹp không mọi người ơi? Muốn có ở nhà. Muốn nuôi ở nhà hả? crabs go around. Hopefully we can get some uh, some males and some females and they'll breed lots of little crabs. <laughs> the learning experience for Peter Yeah. Nắng lên rồi. To. Nhưng mà không có gì hết. Nắng <laughs> lên rồi mọi người ơi, bây giờ phải căng dù ra. được hôm nay không có gió lắm á mọi người nên là cũng ổn <laughs> coi Peter anh khoái rồi thấy cái dù là anh khoái lắm muốn chơi với cái dù thôi đó là thứ duy nhất mà Peter có thể trải nghiệm chán chưa em à, em em nhớ mình à, nhớ nhớ chưa? Ừ. ừ. À. Peter chán chưa? Cẩn thận nha. Con cua hay con ốc? Con cua. À, có một con ở trong. You can come and say hello. Hello. Hello. Ủa, sợ hả? Ngại giống giống giống vui. ôi ôi daddy mà bị lún một cái chân nó như thế rồi cứu Ủa. em được không gì em hỏng không em hỏng từ từ từ từ I'm scared dạ. yeah cái chân lúng hơi sâu mà đang mang Peter nữa to go to to the the, the sea and uh, walk along that? We can we can we can try. Yeah, can try. Just go to that bit. place to to, to explore. I need to just. <laughs> <laughs> Đó là lý do vì sao em rất là cẩn thận. Ở đây có nước mọi người ơi. Rửa chân. chân. đúng không? Cái <laughs> cẩn thận nha ôi đúng rồi trơn thiệt <laughs> trơn mình bế Peter mọi người nên mình phải cẩn thận Peter nó ngửa ra có không to đúng không mình dự định là sẽ mang cái con này về về Sài Gòn mang mấy con nghêu này về Sài Gòn ngâm nó cho nó hết cát và nấu một nồi lẩu nhưng mà không biết có được không sợ là nó sẽ có nhiều cát đó mọi người chào Peter Đói hả? Hả? Con gì? Có một con ờ, nhỏ tí hon luôn ừ. Qua đầu này đi cho thấy Ờ, rồi? cua này vui lắm luôn ờ, thích hả thích ở ờ, tiếng việt gọi là con ốc à. anh thấy con ốc này vui lắm luôn à, nhưng mà con ốc sai <laughs> nó là con cua thiệt <laughs> không vì là uh, cá heo không phải là cá đâu cá voi cá voi không phải là cá đâu ủa nó là animal hả đúng rồi là mammal Mai mau hả? đi đi đi dọc qua kia chơi một chút xong rồi quay về ha à. muốn explore kia xe kia the the the red uh ball and không uh, à, dép mình thấy xe mình ở đằng đây mình thấy không em không thấy nhưng mà em chắc là around there yeah yeah yeah em chắc ờ, bà đi qua đây đi ờ qua đi qua đây thì <laughs> Peter chào cô chú ơi Peter khó chịu quá à không muốn muốn trườn ở đây muốn roll around đi <laughs> <laughs> Peter muốn muốn trườn trên bờ biển chán bế rồi ờ. nó muốn explore he also want to explore ừ, bây giờ mình sẽ đi bộ ra ngoài ngoài đằng kia um, nha mọi người ơi sau, sau đó quay lại hôm nay trời rất là đẹp luôn bình yên ha bình yên mọi người ừ. every beach have have uh, uh, every beach different right giống như là Vũng Tàu Beach and, uh, à, Tiền Giang Beach <laughs> Peter Peter complain quá à. Hey little grumpy boats Hey What's up with you? Yeah, you can learning it. mọi người ơi bây giờ là cũng trễ rồi mọi người khoảng chín rưỡi rồi thì Peter nó khó chịu quá nên là hai vợ chồng mình quyết định là đi về nhà đi về nhà bạn của chồng mình á nghỉ ngơi một chút rồi 12 giờ là lên xe à. luôn thì tới đây thì mình cũng ờ, kết thúc video luôn nha à, bây giờ đi ra lấy dép lấy xe <laughs> xe thì để ở trên đường đó mọi người xong sau đó lái về thì mình cũng xin kết thúc video ở đây nha thì cái video trải nghiệm mà bắt nghêu bắt ốc bắt cua gì đó ở ngoài biển thì thì đó nó là như vậy đó nói chung là cũng thú vị và cả nhà mình cũng ờ, in cho đó mọi người cũng ờ, <laughs> <laughs> cũng uh, thích ý là enjoy em nói đúng vậy ý cũng tận hưởng <laughs> Peter Ờ, à, à. thì mong mọi người nhớ đăng ký kênh like share và ủng hộ kênh của đi tìm cuộc sống sài gòn nha để cần mình để mình có động lực và kênh của mình ngày càng phát triển hơn nha à, bye bye mọi người daddy bye bye mọi bye người bye mọi người ừ. peter chào cô chú nha daddy ơi bây giờ mình sẽ coi xem coi là mình ờ, là bắt được bao nhiêu con con nghêu nha ừ. bây giờ mình sẽ đi ra lấy dép mà mình quên làm video để xem thành quả hôm nay mình bắt được cái gì chín con hả? Chín con hôm nay mình à, bắt được 9 con nghêu nha mọi người ơi giỏi chưa <laughs> it's quite a lot right we didn't expect we get uh, some kind of lamb we just get one and we think we don't have a lot of lamb on the way lúc mà lần đầu tiên mình bắt một con nghêu mọi người mình nghĩ ở đây sẽ không có nhiều nghêu đâu nhưng mà bây giờ tụi mình cũng bắt được 9 con Bây giờ mình sẽ tắt video đây nha mọi người ơi Và đi về thôi ปีเตอร์แลแรง